cao mãi quê nhà lâm thao cao mãi quê nhà anh linh chắc giáng chúa bà để ta trần ai dễ ai hay lâm thao lịch sử ai tay ai nâng niu giá chắt chiêu khăn vàng chát ngọc đáng nên tài quốc sắc thiên hương mà đào vẽ hạnh phi phương ý, à. khôn bì thủa ra nghi còn đương cháu chút bỗng hoa hài chờ gót về tiên hay đâu nguyệt chưa thủy nguyên ý nguyên y rồi ờ, thông phơi phơi lá huyền dãi dầu chốn quỳnh lâu là nơi trang xuyên cửa trang đài để nhận tung tăng mây tỏa mây đã vân lặng thuyền quyến chốn cứu thuyền mình nghi mong bỡ ngỡ ai đâu ngờ chúa giờ gót tiên sớm khuya hầu cận ngai sông thì ai trên được sắc vua phong thẻ vàng chúa lâm thao chính ngôi công chúa vâng lệnh sai bái tạ trước sân gia uy gia vũ đằng vân hi hi à. đáng sợ lâu tần tiêu giao, ngày từ được ban cho huệ diệu đức vua phong hoa diệu nữ vương có phen chơi cánh đồi ngang cánh hồ tiên ngàn xanh lắm quá nhiều cá nổi tung tăng đồi núi bao la sương mờ nhạt nhòa thương thanh đông loan ra anh linh chắc sáng chúa bà đệ tam quyền hành cai quản sơn trang ý, ý, ý, ý, à. rộng xa gần làm tôi anh linh lừng lẫy núi đồi kiệt toàn tài kiếm cung tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ chúa giáng trần diệt lũ ta kinh chúa sai vạn vạn binh hùng ý à. lòng làm tôi chúa đi khắp bốn phương trời à. linh thần nữ đền thờ chí công hùng vương thánh tổ lạc hồng hùng vương thánh tổ lạc hồng sớm kia châu trực ngai rồng vào

vào chùa hương tích Phật bà quan âm một nhì lòng mộ đạo nhất tâm quy Phật tổ thân thông nhiệm màu ý a à ơi à